mua ra mấy trứng con không biết nữa bà bác bà kêu nhiêu tiền kêu. dạ bà mua chục thì bà đưa 10 ngàn 10 ngàn hả chục 10 ngàn trứng ngàn hả dạ đi về chú có mua súng xích đứt xuống ổ oh, súng xích uh, ờ, súng xích uh, ờ, súng xích lắc xuống cho con á dạ. với lại ờ, sữa sữa có có đồ chơi luôn á cho, có xe ăn trọng luôn cho mấy anh em nhiều lắm nguyên ờ, nguyên thùng đó tới ờ, mấy chục chiếc luôn á ba anh em chơi nha rồi nặng bên nhà kế bên có mấy bạn nhỏ đó kìa chia cho mấy bạn nhỏ chơi dạ phước cần thơ xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn hiện tại là phước đang quay trở lại nhà của ba bé hậu giang nhà của bé bảo nhỏ đó thì như là hồi à, năm trước á cũng vào khoảng dịp Tết này thì Phước cũng đã bàn giao căn nhà và cây cầu cho gia đình thì hôm nay à, cũng giáp năm rồi à, và à, cũng có mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình bé bảo nhỏ gửi thêm chút ít quà nên hôm nay Phước quay lại đây để ghé thăm rồi sẵn tiện mình coi coi trong năm qua gia đình có thay đổi cuộc sống như thế nào không ha đi giờ mình đi từ từ vô nha sụp hả em nghĩ do sụp á cái bản ờ, đây là cây cầu mà lúc trước ờ, mạnh thường quân hỗ trợ cái bản này chắc ờ, do mưa hay gì nè nó bị nghiêng quá rồi đây là cầu đi chung nhé không thu phí của tập thể mạnh thường quân phước cần thơ tặng cho bà con quay sát sát lại thấy không hơi bị nghiêng tí xíu nhưng mà không sao vẫn còn xài được nắng quá nó bay màu rồi mới đúng năm gọi đi em nó bị cái cái bảng bỏ dạ, nó đúng rồi tại vì cái cái bờ này nó cũng yếu ừ, chào con này ngọc phải không ta dạ này ngọc con này tên gì thanh thân kêu bảo nhỏ về đi kêu bảo nhỏ đi kêu anh hai bảo về nạp một à, kêu ờ, hai à, chiếc xe là tiếp luôn rồi phải không dạ bức đèn lên làm chó thì mình cái gì dạ rồi ơi chú ý giao dịch lên nhé đây ờ, là chiếc xe lúc trước cũng ờ, của mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình của chú anh chị chiếc xe mua 25 26 triệu gì đó còn đạt đâu vậy anh đi làm chứ chưa có về chưa có về hả đây là bàn thờ cũng mua luôn đi vô đây ờ, coi coi nhà năm nay ở rồi cũng mua luôn ừ, cũng ok Dạ, ok ủa tháo là hết cái giường bên kia hết gì nữa tại vì bên đó ngủ không có mấy bốn đứa bốn đứa nhỏ ngủ rồi không đủ bên tháo giường ra thiệt dạo này giặt thì chắc cũng không có học hành gì rồi này là cửa sổ đây à, ngủ dưới đất đây ngủ dưới đất đây một phòng Sao ui ngủ cái gì mua tủ lạnh hay vậy dạ em ờ. mới được mới mua đó hả em ơi em ơi tung luôn ha ừ đi giờ ra trước đi cho nó đỡ bà, anh hay chưa chưa bà bác nhờ bà bác nhờ gì sớm mới về có nói chú phước vô không nói còn ờ, chó là quá là đi ra mai ngồi méo đây đi cho nó đỡ ồn cho nó sáng sáng ra đây nào phương rồi mấy gầy cuộc sống hai chồng sao rồi ổn không dạ cũng được hả dạ cũng được chắc cũng được cũng được cũng mua mấy tủ lạnh rồi là em rồi tủ lạnh dạ Đấy, dạ, dạo này làm gì dạ anh đi ờ, máy cắt không ờ máy cắt ha dạ ừ, đây cái nhà cũng ờ, ờ, của cho tập thể mạnh thường quân hỗ trợ nè ở đây chắc nắng dữ lắm hay gì em thấy nó bay màu hết trơn dạ, phải chịu thôi đâu có gì che đâu anh quá trời anh thấy cái màu nó ở trong thì nó còn màu đẹp đẹp kìa dạ đúng rồi ở trong rồi ha ừ. chú anh chị xem không thấy thấy ở trong là màu vẫn còn đẹp nè sáng ở bên là màu hồng ha ừ. lau phong rồi vẫn còn đẹp ha đó ừ, lau phong rồi cũng nhưng mà ngoài đây nè nó bay màu rồi phải Nắng chịu rồi thật ra con người mình còn bay nữa chứ đừng nói <laughs> nhà từ từ cái trường lọc từ từ đem đi từ từ xuống cui ăn đi mẹ hơn ha dạ. năm rồi Hoàng Đạt mới gài nó làm cái gì? Hoàng nãy quên nó nói hỏi Dạ, đi mắt cắt không gài mới đi chúng làm được năm số bữa nay rồi hết đồng rồi. Đợt nghe đồn bán xe chứ tưởng bán chiếc xe chứ. thì đâu có đâu. Tưởng trời ơi trời mua hỗ trợ cho hai chồng cần câu để làm. Từ Vậy bữa đến giờ đâu. tự nhiên bán xe chứ. Xe ơi trời không dám chạy nữa đó để cái hư cái bình xăng luôn á. Gì? Gọi nó chạy ship gì? Ừ, Nga đi à, đi à, đi, đi taxi ta rước không á. Anh coi kìa. Dạ. Để đi ruộng ở đó sợ để mất hả? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Xe mới tin. Ờ, Nhìn kìa rồi để tới ờ, hư sửa hết mấy trăm ngàn tiền xe nữa rồi à, em ở nhà thì giờ giữ mấy cái con dạ ba đứa. không không có làm được gì dạ, chứ nhưng mà dịch bệnh á cách ly đâu mà cách ly đâu còn à, mười mấy ngày mười bảy mười tám ngày ờ xích xích lại nghe rồi ờ 17 18 ngày. Ủa dưới này cách ly ai bị bệnh cân dịch dính luôn hả? Không mẹ bệnh ờ. chị chị dâu em chị dâu chị chồng bệnh rồi à, là nhà dưỡng à, bà mà chị chồng bệnh rồi đi nuôi bà. Ờ. Rồi à, cái thế thế cho em em về rồi sau rồi đi xem test sau bị dính rồi em chở đâu tám bảy tám bữa. Rồi mới về giữ mấy nhỏ này rồi rồi cách ly ở nhà đâu 14 ngày. 14 ngày. Rồi qua bữa sau. Bà chuẩn bị nữa đâu có 10 bữa gì quý nữa đi cách ly đâu cũng tuần lại rồi. rồi sao rồi hơn đi kêu uh, anh hai đâu rồi chị kêu hai vậy anh hai bà bé nhờ anh hai công xíu chưa xong hả nó đang đứng tuốt đẳng hả dạ đi đẳng hóng rồi coi bảo là giờ này lớn không <laughs> đi đi đường bên đây đâu bảo ơi đứng kêu đây nghe không ta dạ nghe Bảo ơi Tại vì cho bé nó kia cho dễ bên bệnh bên bệnh có nguyên cái đàn chó nhiều lắm nắng quá mà không còn mới tuy nhiên nó nắng quá nó bay màu thì, thì thật ra mỗi năm đều phải quét lại cho nó mới mà nhà ai cũng vậy thôi nhà ai mỗi năm phải sơn phết rồi lại hồi đợt trước mà phải làm có kinh phí anh ốp gạch luôn cái này nè cho nó đỡ dơ phần ốp lên cỡ thứ hai luôn ừ. ốp lên đó, gạch đó để cho con dễ ờ, nó, nó sáng á ốp gạch cái gì nè tại ờ, quên nhà có mấy nhỏ có kệ đi mấy mốt ờ, cho ông đạt nó đi làm nó kiếm tiền nó ốp gạch cho thôi có gì đâu dễ mà mưa gió có dột không không ngủ ngon hơn xưa không dạ ngon hơn xưa chút ồ tỉnh cái phật từ quan âm về hả dạ không có chi lật hả gì Phật A Di Đà Phật A Di Đà A Di Đà nè đợt này à, có cái à, chị à, chị Lan Red ở bên Mỹ á, gửi cho gia đình mình một triệu nè chị nhờ anh gửi cho cho gia đình mình cho bé Bảo với lại để ăn Tết luôn chuyến này vô mánh ha tự nhiên đâu gần Tết tới rồi còn mấy ngày nữa Tết giờ có tiền luôn bỏ túi nè triệu cái này là của chị Lan Red nha ở bên Mỹ rồi đây em có gửi lời cảm ơn chị gì không? Dạ em cảm ơn chị à, chúc chị ăn Tết vui vẻ. Chị này bên nước ngoài. Dạ. Cũng mừng ha. Đỡ. Dạ. lúc từ bệnh giờ có làm được gì đó nhà không không không làm được gì chứ. Chắc bảo vợ đô lắm à. Rồi mẹ à, mẹ à, giờ khỏe không? Mẹ chồng. Dạ, không, không, em cũng khỏe rồi, đi chơi rồi. Nhỏ em chồng nước đi chơi rồi còn bảo mấy ngày cũng không có đi học ở nhà luôn không ở nhà không không có đi học đang dịch dạ là kia học online kìa mà mới học online có biết gì đâu cô nó học cả để cho nên sao chứ nó học. online có biết gì đâu học dạ. đây mấy bấm vào học xong ờ, gà nó dịch gì đó hả dạ dạ bên của ờ, bà nhà nó nuôi được gì đâu đợt này nó xuống tưởng hai chồng đẻ thêm đứa nữa chứ hết hồn luôn lúc em hết hồn đi tưởng xuống dạ, đẻ thêm đứa nữa thấy con đứa em bé đứa đứa, đứa nhỏ nữa tưởng là dạ, thì thấy ờ, tưởng đứa nhỏ nữa tưởng mới đầy đẻ đứa nữa chứ dạ, ngọc lại đây chú coi nè ăn ngon không ngon không cảm ơn còn không biết cảm ơn chú nữa đây nè quay đây nè con cảm ơn chú ơi à vậy đó hả chưa về hả Bảo năm nay nhiêu tuổi rồi ta? 9 tuổi rồi. 9 tuổi ha. Dạ. Rồi. Rồi để đi anh đi đẳng anh, anh coi dắt anh đi đẳng coi dạ, coi cái Bảo ơi. Đi con. Đi qua đường bên sông đây, đường bên nó dơ lắm. Dạ. để coi coi bé bảo dạo này như thế nào nha cô chú anh chị đang đi lùi dịch rồi đây là đường quê nè có cảnh đồng lúa không trời ơi Ngọc đi sau lưng mày kìa Thấy rồi Chú Phước xuống Đi đâu vậy? Đi mua hộp dịch hả? em bác đem bán à dịch. mua ra mấy trứng con không biết nữa mà bác bác kêu nhiêu tiền dạ bà mua chục thì bà đưa 10 ngàn 10 ngàn hả chục 10 ngàn trứng ngàn hả dạ đi về chú có mua xúc xích đức chú ổ oh, xúc xích uh, à, xúc xích uh, à, xúc xích lắc xuống cho con á dạ. với lại à, sữa sữa có có đồ chơi luôn á cho, có xe ăn trọng luôn cho mấy anh em nhiều lắm nguyên ờ, nguyên thùng đó tới ờ, mấy chục chiếc luôn á ba anh em chơi nha rồi đẳng bên nhà kế bên có mấy bạn nhỏ nữa kìa chia cho mấy bạn nhỏ chơi không dạo này ăn bảo trắng kìa ha là dịch không ở nhà không mà đâu đi đâu đâu đó ba anh em đó cô chú anh chị ba bé hậu giang Thôi khỏi đi ờ, Phương ơi Anh đi xuống Sóc Trăng rồi Anh xuống Sóc Trăng rồi Trời cầu bài màu chứ kìa cô chú anh chị Nhưng mà cô chủ yếu là còn à, chất lượng thôi Màu sơn thì Màu sơn thì từ từ thì ờ, nó phải bay thôi Quá trời nít Rồi đi lên kìa khỏe ghe luôn ha Ngọc 3 tuổi Ngọc Ngọc chắc 3 tuổi phải không Phương 4 rồi hả Rồi ờ, Hân bao nhiêu 6 Bảo 8 hả 9 hả trời 9 tuổi có chút bé chưa trời rồi thằng bé này là con của ờ, anh đầy à đầy hả ừ. kìa có thùng sữa trọng á có ờ, đồ chơi á nữa lấy ra chơi rồi mấy gà ở nhà mới đã không mua con biết biết của ai không dạ. biết của ai mua xuống không dạ rồi biết chú tên gì không chú của chú phước mua xuống á chị con biết nữa rồi không cảm ơn luôn cảm ơn chú phước cảm ơn người lớn phải khoanh tay nha nữa mấy vậy mới ngoan rồi giờ còn buồn hết dạ hết hết buồn rồi ha chán luôn còn chán hết Dạ Rồi xe đạp chứ cái đạp xe đạp đâu hết trơn rồi À trong buồn hả Vậy chạy được xe đạp bự rồi Dạ Vậy mấy xe kia nhường cho em dạ. Thôi vậy chắc có lẽ Phước xin phép ờ, Phước ờ, Phước anh chị Phước đi xuống ờ, dưới Sóc Trăng nữa tranh thủ đi Cận Tết quá rồi Thì hôm nay cũng là còn có mấy ngày nữa Tết rồi ù ghê ha nó ông gì nó tính tầm bậy rồi đó <laughs> tính tầm bậy còn 14 ngày còn mấy ngày nữa đây nè mấy mẹ con vô đi anh xin tấm hình cái nè rồi uh, anh uh, đi uh, kè rồi đúng rồi mấy mẹ con ngồi đi rồi thôi vậy ờ, phước xin chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại ở clip sau nhé